dài khờ đuối mộng say nhưng là say ánh mắt của em âu nhẹ bay làm nghiêng ngất nhớ em đêm ngày ước gì hơn mong có em bên cạnh cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau mỗi một ngày mình nắm cùng anh nghĩ đến mơ cao sáng mình cứ thấy tim mình hạnh phúc ngọt ngào tình mình những người trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng ngày một năm về hoàng hoàng rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng anh cho chân đến tới giạt xe ngọt bằng em cay nắng cho trang giữa tháng tám cũng không tỏa nắng bằng cậu nhất tâm muốn lên lòng độ c của cậu như từng giọt nước thoáng khi tháng giữa tháng tám không có nắng một là em cưới anh còn không anh sẽ hồng một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai gương dâu khó nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trần trọc đêm thâu Thật ra anh cũng có đôi ba tư lành Tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa Sáng sớm rồi chưa tôi chủ cần ai đó Tại tỏ tình tuy ngắn các như thế Các bạn đang nghe nhạc trên fanpage nhạc remix Chúc các Đường vào tim em ôi băng giá Trời mùa đông mây vẫn hay đi về Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì ta hoa trong nhà thờ